thẳng là mình nuôi cũng mình nuôi cũng như bạn thôi mình cũng chỉ là một con gà thôi chích canh thôi chứ không phải mình là một cái rồ hay là chuyên nghiệp hay là gì chứ mình làm để mình hưởng mình hưởng để mình ngắm thôi đơn giản là mình ngắm rồi mình xin chào các bạn chúc các bạn một ngày vui vẻ lâu rồi không gặp các bạn mình à, chuẩn bị mình sẽ sửa bể à, mình sẽ sửa bể à, thay keo bạn à, của mình nói là thay keo rồi à, mình sẽ sửa cái hộp lọc này lại rồi mình sửa cái chân nó lại sửa lại thì trước khi sửa mình khi mình sửa đó thì mình sẽ chuẩn bị những cái món đồ như sau đây những cái món đồ mình sửa đây thì cái chân quay này dùng để mình <laughs> để mình quay phim đây, cái máy uh, ờ, hộp lọc xinh xinh Đấy. Hai, hai cái hộp lọc rồi à, một cái thao thang thang mình đã xử lý rồi nha bạn ngâm rồi để lâu rồi rồi một bịch một bịch à, à, sứ trong này gồm có là cho nước à, rồi à, bông lọc rồi à, ống rồi ô bộ các kiểu hết súng cắn keo rồi à, đủ, đủ thứ để mình làm Đấy. đá à, đá nhâm thạch nè đây đầy đủ hết để mình làm thao rồi chuẩn bị mình sẽ cho các bạn xem cái à, hai cái bể mới mình à, chuẩn bị để mình à, di dời di dời cá qua chỗ khác này đẹp hơn à, các bạn nói xem nha các bạn rồi đây là cái máy lọc à, xinh xinh đây xinh xinh có ghi rõ ràng HPL 803 à, điện 6W à, Albert 500 lít trên một giờ Mình dùng cho bể 5 tắc thì bể 5 tắc đây à. à các bạn thấy thế nào à. thì bể này là mình dùng để là mình à, nuôi cá dưỡng bệnh rồi à, dùng để là sửa chữa bể lớn bể chính hay các bạn các bạn nuôi cá thì các bạn phải có một cái bể à, dưỡng bệnh à, trời ơi có nhiều à, mình theo mình đó theo riêng của mình thì mình đam mê yêu thích thì mình làm thì cái này là mình không có dán đầy cam không dán đầy canh trắng mà là mình sơn sơn luôn nha các bạn sơn trắng mình không còn xài đời can nữa mà mình sơn luôn chơi vĩnh viễn luôn sơn luôn à, mình không thích uh, những cái loại mà đề canh 3D mình không thích vậy mình cứ thích mình cứ để một màu mình thích màu đen màu trắng thích màu gì sơn màu đó vậy thôi thì màu trắng thì nó sẽ hiện hiện rõ à, nếu mà lên đèn á thì nó sẽ hiện rõ là cá lên rất là sáng và rất là đẹp còn ở đây thì nó có cái ánh nắng mặt trời nó dội vô cho nên là mình mình khỏi mình ít có tốn tiền uh, tiền điện về uh, đèn nhưng mà mình có có tốn tiền điện về sưởi về sưởi oxy về uh, máy lọc vậy thôi chứ không tốn tiền điện về đèn cái bãi này bãi mình nuôi mình nuôi cái dĩa luôn các bạn mình nuôi cá dĩa rồi mình uh, nuôi cá bị bệnh rồi uh, cá mới về ví dụ như mình mua cá mới về đó mình chơi đó mình để vô cái bể này vài ba bữa hoặc là một tuần gì đó mình mới để qua bể uh, bể lớn bể mình chơi Đấy. bây giờ mình sẽ lắp lắp cái cái lọc sinh sinh này vào hai cái bể đó cái lọc này mình mua đắt rất là lâu rồi một cái lọc như vậy là khoảng tầm ba bốn trăm gì đó nhưng mà nhưng mà có có một cái điều như vậy nè à, cái cái bông lọc này nè bông lọc cho theo này nè các bạn thấy thấy rõ cái đường chỉ không đó, người ta làm sẵn cho nên bây giờ nhưng mà nó không có bán phụ kiện phụ kiện để mà thay bông lọc này nữa sau này nó nó dơ đi nó dơ thì mình quăng bỏ chứ mình không có mình quăng bỏ chứ mình không có tận dụng lại thì mình sẽ cắt mình bạn nhớ nhớ giữ lại cái ni nha cái ni nè nó như là cái ni là mình cắt xong rồi mình hả bỏ nha chứ bỏ xong rồi cắt khó lắm Đấy. thì các bạn phải xếp theo vậy rồi cái này là cái này á, là cái đầu tiên dễ nhớ nhất nè đầu tiên à, tại vì nó có một cái một cái à, miếng ngủ nè đó cho nên là nó để nằm ở trên cùng đó. nhưng mà mình không có thể nào mà mình lắp cái bông lọc vô đây được có nhiều người cũng lắp vô được luôn nhưng mà theo mình á, thì đây là cái ngăn này là cái ngăn đầu tiên nước sẽ tràn qua và nó bơm vào bể lại cho nên các bạn ờ, đừng lắp đừng lắp gì hết cứ để chống tại nhà sản xuất người ta để chống rồi nhà sản xuất lúc đầu á, là để mỗi cái một cái bông lọc cho mình à, người ta làm như vậy người ta cũng quý ý đồ còn mình thêm vô á đấy, mình thêm vô ờ, bông lọc á, để cho nó sạch nước thì nó sẽ bị nghẹt nó sẽ làm à, cho cái máy này nó giảm tuổi thọ đi à. thì à, 300 ngàn này đủ vừa đủ để sử dụng các bạn à. thấy cái máy cũng chắc chắn cũng à, ok đó các bạn à. thì à, muốn cái à, mình muốn à, mua những cái thiết bị này thì mình lên Lazada Shopee rồi uh, Tiki nhiều nhiều hãng thì hãng nào uh, gửi về cho mình á được á tiền ship nó ít đó mình mua còn tiền ship nó cao quá thì mình không mua vậy thôi đơn giản giờ bắt đầu mình để vô trong này là mình sẽ tính nó tới 5 năm ngăn là 5 ngăn thì mình sẽ để à, ngăn này là mình để hai hai cái à, hai cái bông lọc à, hai bông lọc rồi à, ngăn này thì mình sẽ để sỏi nè cái để là sứ nè xin lỗi nha sứ rồi ngăn này mình để là sứ luôn cũng được ngăn này thì mình để là nhâm thạch ngăn còn lại thì mình để là uh, than than củi than hoạt tính tùy các bạn các bạn có tiền thì các bạn đặt than hoạt tính về còn dạng như tôi thì tôi không có ít kinh phí thì là chiều chơi thì làm theo kiểu à, cây nhà lá vườn thì mình lấy than than củi mình mình ngâm nước 3 ngày xong mình để vô đây à. bắt đầu mình tiến hành mình lắp vô nha các bạn à, xin lỗi nha là tại vì mình à, trời nóng quá mình phải ở trần cho nên là cái những cái làm mình phải cắt clip nhiều à, chứ mình không có quay quay à, mình lúc mình làm được à, ở dưới ờ, ở dưới trong đó nó có đóng cái lớp bụi mà khi mà người ta ráp kiến rồi người ta để ờ, lâu ngày người ta mới giao cho mình đó nó đóng vào lớp bụi thì mình sẽ sẽ dùng khăn giấy ướt khăn giấy à, mình sẽ dùng khăn giấy mình lau mình lau thì mình phải mình mình đừng có đổ nước vô đổ nước vô chút nữa nó nó nó ấy cho nên là mình xài cái loại là cái bình xịt nè ha rồi sau khi mình đã vệ sinh Đấy. xịt nước vệ sinh thì nó ra nó đóng các bạn thấy không Đấy. cái này là do là người ta dán xong rồi người ta để đó chờ ngày giao cho mình thì không khi giao thì chạy ngoài đường nó có bụi bặm này kia đó đó cho nên mình về thì mình à, phải là xịt nước vệ sinh Đấy. xong rồi mình mới cho nước vô nghe bạn kỹ một chút nó sạch sẽ mình cho nước vô rồi mình đi dây điện mình gắm dây điện ok tiếp tục rồi sau um, một hồi mình uh, rửa rửa cho nó sạch thôi bạn đây mình đã có rửa à, qua rồi mình để lâu lắm rồi mình không xài bây giờ mình rửa lại đấy là một hồi xong hết mình ship à, mình cho ngăn cuối cùng này ngâm uh, à, đá ngâm thạch nè nhân kế tiếp là nhân này là à, sứ nè nhân kế tiếp là than nè các bạn than rồi nhân kế tiếp thì cũng là sứ nhưng mà mình thêm cho thêm um, ba um, viên thôi ba viên à, à ba viên cái bắn gì quên rồi đấy à, cái gì san hô rồi rồi cái ngăn ờ, đầu là lọc đấy, bông lọc rồi ngăn này đó là à, ngăn đầu tiên đấy, bông lọc bông lọc ngăn này là hai cái bông lọc rồi, rồi tiếp tục nghe bạn bây giờ mình ship lại mình để vô rồi khi ờ, khi các bạn ra lắp vô á thì các bạn phải để ý cho kỹ nha mấy cái chỗ mấy cái khe nè mấy cái khe tiếp xúc giữa ngăn trên và ngăn dưới nó có tiếp xúc với nhau phạm phải khích như vậy như nhà sản xuất nó để á là có nghĩa là trong này nó chứa cũng có nhiều các bạn nó chứa cũng có nhiều đó à, cho nên mình phải chế thêm cái lọc cái lọc vi sinh sủi cái sủi vi sinh nữa thì nó mới có thể là nó có thể là tạm ổn thôi cái bể này nó nhỏ mà chứ nó không lớn cho nên các bạn chỉ đừng có trông chờ vào cái cái, cái hộp lọc thằng thánh này nha nó không có thằng thánh gì mấy đâu đó, nó chứa không có nhiều nó, nó chứa không có nhiều các bạn mình phải lấy ra bớt đó ha tại vì nó kênh Đấy, nó kênh như vậy nó sẽ làm cho uh, mình lắp vô nó sẽ không có vừa nó bị kênh máy nó tràn nó đổ tùm lum Đấy, mình không mình không không không để ý những cái những cái này nè đó đó mình làm mình phải đừng có ham hố quá ha rồi tiếp tục nha các bạn đó, mình lấy ra làm sao mình phải để vô như vậy có nghĩa là cái lỗ này nè cái lỗ này nè là phải trùng với cái lỗ này các bạn đó cái lỗ bên đây phải trùng với cái lỗ này thì cho nên là cái lỗ này cái lỗ là kia bằng cái lỗ ao các bạn đấy đấy cái lỗ ao nó phải trùng với nhau nó mới khớp nghe bạn chứ bạn để mà không trùng á không trùng với nhau thì nó không có khớp không có khớp thì đi không có vô đấy không vô nó sẽ làm mình làm mình bức rứt rồi mình sẽ bị bình tĩnh mình làm gì cũng bình tĩnh thôi nó sẽ không bị hư máy hư đồ nha các bạn đấy làm như bình tĩnh thôi ha rồi, rồi. giờ mình sẽ tiếp tục nha các bạn à, xin lỗi các bạn nha chưa khi chưa có gì hết trơn mà mình đã đã vội vội vàng rồi mà đầu tiên là mình phải vô nước vô nước cho nó đầy cái này đi mà mình hãy để cái máy này vô kêu bằng mồi nước các bạn mồi nước cho nó đầy cái này mình vô nước cho nó đầy cái này đi mình hãy để cái máy này vô ha à chứ ông cái vậy là nó không có chạy ha cái vậy là máy nó không chạy mà nó kêu lớn à, mình phải uh, vô nước phải ờ, mình hãy để cái máy lên mình đóng nắp lại mình để lên trên cái uh, bể thì nước nó mới chạy chứ không thôi là nó đợi nó phải hút vô mình mồi nó mình mồi nó trước đi rồi mình hãy để vô cái bể các bạn nên nhớ kỹ nha để không thôi các bạn để khô như vậy các bạn để vô là nó nó sẽ gây tình trạng cháy máy á rồi sau một hồi mình đã à, giặt lộn với nó lên mạng rồi à, tìm tòi học hỏi à, cách để mà sử dụng cái máy này thì các bạn à, dặn về đây dặn về ngược chiều kim đồng hồ Đấy. ngược chiều kim đồng hồ là nó lớn đó. còn mà dặn à. theo chiều kim đồng hồ á xin lỗi nha theo chiều kim đồng hồ thì nó lớn mà ngược chiều kim đồng hồ á thì nó nhỏ à, à, à. thì mình dặn sao cho nó vừa cái mức của mình xài được rồi à. Đấy. thì bên đó thì cái đầu cái đầu in vô á thì mình dặn mình dặn cho nó lớn Đấy. ngược chiều kim đồng hồ thì cho nó lớn lên để mà nước nó ra nó đạp ra để nó hút vô đây nó không bị nó không bị hư nhưng mà mình như vậy nó sẽ có những cái tiếng kêu đó. Dạ. máy kêu bạn nghe rõ không bây giờ đó, dạ. đầu vào đầu ra phải cho nó vừa với nhau thì nó sẽ không có phát ra tiếng kêu máy chạy im Đấy, còn cái này là à, kính 5 ly thôi mình không dám để nhiều mình để à, để nước nhiều mình để nước tới đây thôi còn chừa các mặt nước một phân này chắc khoảng cần giá là 5 phân cách mặt nước 5 phân là được rồi ổn rồi Đây. không được để nhiều nha các bạn lưu ý kính 5 ly không kiền thì đừng có để nhiều vừa vừa thôi như là đủ xài à. rồi bắt đầu thì à, mình đầu tiên thì mình cho là abi squat vô 10ml qua ngày hôm sau mình hãy cho vi sinh vô BSB chứ mình không cho men cái loại này mình không cho men nha quý vị mình cho men nó sẽ đóng đóng ở đây mình sẽ không trị được đấy mình chỉ xài là men vi sinh không xài men xin lỗi không xài men vi sinh chỉ xài là BSB với lại là à, AB set code đó, nút đây là đủ các bạn Đây là đủ rồi đó bắt cá thả vô là xong bây giờ mình làm đến bên đây nữa là đủ rồi sau khi ờ, mấy tiếng đồng hồ mình giặt lộn với ờ, hai cái bể này mạnh lắm à mấy tiếng lần á set up rồi uh, test test hai cái máy lọc à. Rồi bắt đầu mình bỏ cá vô đây bắt cá bên kia thả vô đây thả vô đây xong rồi á một tuần sau cái đại để đây thêm hai cái bể đây nữa thêm hai cái bể đây nữa là đủ đây ừ, thêm hai cái bể đây nữa là coi như là đủ ở đây là mình không có xài đèn luôn mình cứ việc để cho nó bình thường nếu mà mình muốn xài đèn mình muốn trên à, muốn sử dụng đèn thì mình sử dụng thôi Rồi. cho nên là bây giờ là nghỉ mệt để à, khoảng chừng 3 bữa nữa mình à, set up mình ba bữa nữa mình thải một hoặc hai bữa nữa mình sẽ thả cá vô mình sẽ thả cá vô nữa là xong dạ, bây giờ chỉ còn có một cái máy à, thổi oxy à, với lại là một à, cái máy thổi oxy với à, sưởi nữa là coi như là hoàn tất à, coi như là là mình mình mình uh, hoàn tất rồi à. mình hoàn tất cái uh, setup cái bể cặp cặp bể dùng để để cá la hán cá dĩa mình muốn nuôi cái gì nuôi và khi mà một thời gian ờ, khi mà đã hoàn thành hai cái bể kia rồi á thì mình sẽ hút bớt nước ra một bể thôi không xài một bể một bể là nuôi đây à, thôi ha mấy bạn à, video kết thúc tại đây khi nào mình bắt cá mình đã vô nữa thì mình quay cho các bạn xem nữa đây mình xài à, mình không còn xài à, cái loại mà kêu bằng à, muối nữa mình sẽ xài cái loại này ha mình sẽ xài loại này giờ bây giờ mình cho mỗi một bể vậy là 10 ml đây 10 ml ha à, các bạn thấy 10 ml không à, đổ vô tiếp tục bên đây rồi bây giờ ngày mai à, bây bây giờ mình cho mình đã cho là AB rồi thì à, ngày mai 8 tiếng sau 8 tiếng sau mình hãy cho tiếp tục là vi sinh đó là đủ à, không còn gì hết vi sinh đó là đủ rồi rồi xong rồi đó mình thả cá vô là ok rồi à, sau khi mình đã bắt cá qua đây thả qua đây các bạn à, thả qua đây thì mình cũng có mua thêm Đấy, mua thêm một cái à, thiết bị là à, sưởi sưởi này có 50W nè các bạn sưởi này 50W à. Đấy. cái dĩa mà nuôi mà nó nó nó, nó bù lại gì vậy mới đã thích ha còn con cá này nó mình chắc không được gắn bó không được bao lâu đâu nó, nó hiện tượng của nó tuột đầu nè rồi nó nhát nữa nó to nó bự mà nó còn nhát thì à, mình nói thật mình cũng không có không có gọi là à, chuyên về cá la hán mình chỉ là người nuôi cá la hán mình nuôi sao hãy nuôi sao cho con cá nó nó khỏe mạnh là tốt rồi à, mình chia sẻ đam mê với các bạn thôi chứ không phải là gọi là à, gọi là bậc thầy hay là cái gì bậc thầy hay cái gì có nhiều bạn vô à, bắt bẻ mình mình chỉ là một kênh nhỏ thôi không có gì gọi là bắt bẻ mình hết bắt bẻ mình chi đi bắt bẻ những cái kênh lớn đi những cái kênh mà uh, lớn hơn đi nó bắt bẻ họ còn mình thì chỉ một kênh nhỏ thôi cái gì nó bắt bẻ có nhiều bạn vô bắt bẻ mình này kia nọ thì mình nói thẳng là mình nuôi cũng mình nuôi cũng như bạn thôi mình cũng chỉ là một con gà thôi chích canh thôi chứ không phải mình là một cái rồ hay là chuyên nghiệp hay là gì chứ mình làm để mình hưởng mình hưởng để mình ngắm thôi đơn giản là mình ngắm mình ngắm xong rồi mình chia sẻ với các bạn chứ không phải là à, tôi nuôi con cá này tới già tới chết luôn đâu được thì nuôi đến nay cũng được 2 năm rồi thì nó cũng đâu có nhiều đâu hai năm rồi thì nó đổ bệnh tùm lum tùm la hết nếu mà không nó không chết á nó không chết thì làm gì mình mua được mình mua cá mới được các bạn đó nó không chết mua cá mới thì nước nó đục thì mình cũng phải thay nước thôi đó vậy thôi là đơn giản của một một cái người nuôi cá như mình là chỉ có đam mê là gì đam mê là nuôi à, nuôi trong cái trong cái lúc nuôi thì mình cũng phải Ờ, có nhiều thứ như là gia đình cuộc sống chặt vật kiếm ăn thì mình ít chăm sóc lại ít chăm sóc lại thì con cá nó bị tột đầu bị này bị kia đơn giản là vậy thôi chứ không thể nào ờ, hơn được dạ. mình cũng buồn lắm chứ cá mình nó bị như vậy mình cũng buồn lắm chứ Đó. thì khi mà mình đem cái bể kia qua rồi thì mình để nó lên để nó qua bên bể cho cụ cụ lại mình vẫn nuôi mình vẫn nuôi nó tới ngày nó quy tiên vậy thôi à, tới ngày nó nó xa mình nó chết đi mình cũng chôn á nó là động vật mà nó tuổi thọ của nó thì có người nói tuổi thọ của nó thể là 10 à, à, năm mà mình nuôi con cá 6 năm 7 năm là mình nghỉ chơi rồi nhưng mà mình nuôi con cá hẳn 2 năm thôi là đủ xài rồi 2 năm 3 năm là đủ xài rồi cũng lưu được những ký ức đó trên những cái video, video của mình ở trên kênh thì lâu lâu mình vô mình xem lại rồi à, vậy thôi đơn giản thôi còn kết bạn với bạn cũng là một niềm vui của mình một niềm vui của mình thôi kết bạn với bạn rồi chia sẻ với bạn cũng là niềm vui các bạn chia sẻ với mình mình cũng vui vậy nhưng mình mình phận mình phải bận biểu lo cho cuộc sống của mình à, lo cho thế hệ con của mình Đấy. rồi vậy ha bạn à, cảm ơn các bạn đã xem video của mình Đấy, mình sẽ có tiếp tục mình à, ra video nữa để chia sẻ những cái đam mê với các bạn nữa và các bạn chia sẻ đam mê của mình nữa với mình vậy thôi đơn giản rồi tạm biệt hẹn gặp lại